giờ tính tích phân lượng giác là của tan mũ 6x cạnh dưới là không cạnh trên là pi trên 4 bây giờ chúng ta sẽ đặt thử chúng ta đặt u bằng tan x thế nào u bằng tan x thì du nó sẽ bằng dx trên cos bình x mà cái này tan ngủ xấu ấy à, chúng ta chưa phân tích ra sinh ngủ xấu chia cho cốt ngủ xấu nó không có cốt bình ít bây giờ chúng ta phải làm sao cho biến đổi sao cho nó có một trên cốt bình ít trên tan ngủ xấu này bây giờ chúng ta sẽ biến đổi tan ngủ xấu tan ngủ xấu ít, biến đổi tan ngủ xấu ít. bây giờ biến đổi là vẫn giữ nguyên tan ngũ xấu ít bây giờ chúng ta thêm một trên cốt bình x vào một trên Kubernetes đã có rồi bây giờ còn một trên Kubernetes này chúng ta phải biến đổi thành như thế nào là xin bình x cộng cốt bình x sẽ bằng một và từ này chúng ta sẽ có một cái hệ quả đó là một trên cốt bình x sẽ bằng một cộng tan bình x vậy là một trên có bình x này nó sẽ bằng một cộng tan bình x chúng ta sẽ thay vào này là tan mũ số chia cho một cộng tan bình x bây giờ chúng ta thực hiện phép chia tìm ra phần nguyên của nó và phần dư của nó chia cho tan bình x cộng 1 tan mũ 6 mà chia cho tan bình sẽ được là tan mũ 4 giờ chúng ta nhân lên tan mũ 4 là nhân tan bình là tan mũ 6x tan mũ 4x nhân với mũ là tan mũ 4 rồi thực hiện phép trừ tan mũ 6 trừ tan mũ 6 là x trừ cho tan mũ 4x tiếp tục thực hiện phép chia trừ tan mũ 4 là chia cho tan bình là sẽ được là tan bình x lại nhân ngược lại trừ tan bình x nhân tan bình là trừ tan của 4x trừ tan bình x rồi tiếp tục thực hiện phép trừ này cộng tan bình x tiếp tục thực hiện phép chia tan bình x chia tan bình là cộng 1 nhân ngược lại tan bình x cộng 1 thực hiện phép trừ như vậy ở đây phần dư ở đây là trừ 1 phần nguyên là tan 14x trừ tan bình x cộng 1 mà chúng ta viết vào tan mũ 4x trừ tan bình x cộng 1 đây là phần nguyên còn phần dư là trừ 1 trừ 1 chia cho 1 cộng tan bình x chúng ta sẽ suy ra được y sẽ bằng cạnh dưới là không cạnh trên là phi trên 4 tan mũ 4 x trừ tan bình x cộng 1 trừ 1 trên 1 cộng tan bình x nhân dx chia cos bình x rồi bây giờ đặt u bằng tan x thì du sẽ bằng dx chia cos bình x chúng ta đổi cạnh Cạnh trên là pi trên 4 Thay x bằng pi trên 4 vào đây thì tan có pi trên 4 Là u sẽ bằng 1 Thay cạnh dưới là x bằng 0 vào tan của 0 bằng 0 Vậy u sẽ bằng 0 Vậy y sẽ bằng 0 đến 1 u mũ 4 trừ u bình cộng 1 trừ 1 trên 1 cộng u bình đều rồi bây giờ tính u mũ 4 thì sẽ bằng 1 phần 5 u mũ 5 trừ 1 phần 3 u mũ 3 cộng u còn 1 trên một còn ít bình nó sẽ là bằng ạc tan của ôn cận là không một rồi giờ chúng ta thay cận vào thay cận trên vào cận trên là một phần năm trừ một phần ba cộng 1 trừ cho ạc tan 1 trừ cho cận dưới 0 trừ 0 cộng 0 trừ cho ạc tan cũng không nguyên cái này nó sẽ bằng không giờ chúng ta thay ra cái đoạn trước tính đoạn trước à tan của một chính là pi trên bốn mười lăm Vậy đây là kết quả cuối cùng của tích phân của tan ngũ 6x Cạnh dưới là không cạnh trên là pi trên 4 Kết quả là 13 và 15 trừ pi trên 4 à, Đây là cách giải của mình tự suy nghĩ ra Các bạn có thắc mắc hoặc là cái gì thì hãy liên hệ nha